Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Là Levi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người và những binh sư thuộc nhóm của họ mới lập bắp cách các môn đệ Đức Giêsu rằng sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và nó có cái cái quyết định chìa khóa à, quyết định rất là mạnh trong cái việc à, chủ chốt chủ yếu trong cái việc hướng chúng ta đi vào trong một giây trong bốn chùa bốn tuần liền năm tuần liền sau đó yeah. Dạ. hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe tin mừng theo thánh Luca chương 5 câu 27 câu 32 kể về chuyện Đức Giêsu gọi hay là kể về ơn gọi của Levi trong ờ, trường hợp này là bằng thêm là trường áp trung thế ở các hạt na ông chúng ta để ý có một cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với ông Levi rồi chúng ta để ý là lúc đầu Chúa gọi ông và lúc kết thì Chúa không gọi ông mà Chúa trả lời cho phản ứng của dân Pharisêu và kinh sư qua cái trình thuật ơn gọi của Levi hay mà hay là Matthew chúng ta rút ra được bài học cho mùa ngày này nghĩa là có một quy định cụ thể cho khởi đầu mùa ngày này một quy định một động thái cụ thể và một quan niệm cần phải thay đổi nghĩa là một ý tưởng và một hành vi anh chị em bây giờ một ý tưởng còn phải có trong cái đầu mùa chay này đó là gì và quên xin lỗi một cái hành vi còn phải làm phải có trong mùa chay này là gì và sau đó một cái ý tưởng còn phải thay đổi một quan niệm còn phải thay đổi đó là quan niệm gì chúng ta để đi nghe đi đi vào chi tiết của cái kịch thuật cái động thái đầu tiên phải có đó là gì chúng ta thấy Chúa Giêsu đến khi cái phố cái thành phố cả phản nôm nơi Levi đang làm trừng trạm tín ngưỡng thì khi thấy người rồi thấy ông ta thì Chúa Giêsu bảo anh hãy theo tôi Chúa Giêsu nói một câu anh hãy theo tôi thì Levi phản ứng bởi hai hai hai hành vi hai động thái động thái thứ nhất là ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo người chúng ta thấy một giây là buồn như vậy anh chị trước lời mời gọi sám hối của Đức Kitô của giáo hội chúng ta phải có một thái độ dứt khoát dứt khoát đường lối cũ dứt dứt khoát một cách cụ thể như Levi những cái thói tục cũ đứt dậy mà đi ông ta bỏ tất cả đứt dậy đi theo người cho nên đó là cái động thái còn phải có trong cuộc đời bỏ ai nghiện rượu bỏ rượu ai nghiện thuốc bỏ thuốc ai nghiện cờ bạc bỏ cờ bạc ai ăn uống nhậu nhẹt đi bì bỏ chẳng hạn như vậy thực hiện có một cái dứt khoát rời bỏ Chúa trong suốt cuộc nhân cách này đơn giản thì thứ nhất đó là động thái thứ nhất của ông ta là ông bỏ bỏ tất cả đứng dậy đi theo người động thái thứ hai của Levi đó là gì sau khi bỏ đi theo người thì ông Levi làm tiệc lớn đại người tại nhà ông đơn giản ông làm tiệc lớn đại người tại nhà ông cái điều này ý nghĩa bóng cho cái việc sống của cái này là gì thưa ông ông đại tiền là tiền đại người có nghĩa là diện đối diện với người ở lại với người ăn uống với người bàn tiền thánh thể người ta gọi chỗ đó lắm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến bàn tiền thánh thể chỗ đó đó chị em nghĩa là hiện diện và gắn bó với người qua cái bữa tiền tiệc con chiên thánh lễ là tiền con chiên cho nên cái cái động thái thứ hai mà giáo hội muốn chúng ta phải áp dụng sống triệt để trong mùa chay thanh này Matthew không những bỏ tất cả đi theo Chúa rồi trung thành gắn bó với Chúa qua cái bằng tiền luôn luôn hiện diện với Chúa gắn bó với Chúa mà còn rủ rê bạn bè đưa người thân bạn bè người ờ, đồng nghiệp của mình cũng làm như thế là những người mà bị người Pharisee và kinh sư loại bỏ kinh bị coi là cái đồ trước kia việc rước cái tường ác lòng thương xót bởi vì cách đây hai tuần ba tuần tôi có mời một cái phong trào gọi các tôi tớ của lòng thương xót pháp đến giảng đến tâm ờ, về lòng thương xót cái giáo sứ của tôi rồi xong thì sau đó họ họ đề nghị cái sáng kiến này tôi thấy rất là tuyệt vời là tôi áp dụng vào mùa chay tức là làm tuần cố nhật chín ngày tức là mỗi gia đình đón tiếp cái lượng lòng tương xót Chúa trong vòng 24 tiếng đồng hồ và mỗi gia đình đó phải mời những người xung quanh mình và con dòng họ mình đến cầu nguyện với mình ít ra một giờ tập thể trước khi được tấm lòng thương xót rồi ngày hôm sau sau 24 tiếng đồng hồ thì rước qua nhà đó, khi đọc được chức phải kể chín người và cái quy luật là không được đọc một mình phải có ít cả hai ba người trở lên và maximum là 12 người à, 12 người giống nhau là cái chiến dịch mùa chay mà tôi đề nghị là hãy đón Chúa về nhà mình để Chúa cải hóa ờ, biến đổi chồng con vợ con con cái con cháu mình đó là bằng những vấn đề khác chứ bằng bỏ cái thương lòng đó. thì đó là cái chiến dịch như vậy cho nên đó cái chuyện rượu rượu tiên đó, ờ, để sống với nhau cái cái cái, cái thành viên của mùa này cho nên ba cái động thái của Levi mà tôi mới vừa phân tích cho chị em nó rất phù hợp với mùa này thành này ngược lại cái cám dỗ hay là cái động thái nó ngược lại cái tinh thần của mùa chay đó là gì các anh đó là phản ứng của người Pharisêu và kinh sư cái động thái này phải tránh đó là gì khi thấy Chúa đến ăn nhà của Lê Vi là trưởng ban tội lỗi Ngài nói như vậy trưởng ban cái đám tội lỗi rồi họ làm bằng cách ờ, mùa chay thánh không phải là mùa để làm bằng cách không phải là mùa để đi chỉ trích không phải là mùa để mà trà đạp nhân phạm người khác hoặc những lao bếp cái chẳng như vậy rồi không phải là mùa để mà nói hành nói tội ờ, mùa của chay tịch chay miệng chay lòng ờ, mùa của cầu nguyện sám hối chứ không phải mùa làm bạch như pharisee và kinh sư đằng sau cái lời làm bạch này là cái sự miệt thị sự khích dễ đối với nhóm ờ, những người quốc tế đó là như các môn đệ chúa là các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi khi nói như vậy có nghĩa là mình là công chính và người khác tội lỗi xét đó cái thái độ đó là cái thái độ cướp lấy quyền của thiên chúa và quyền quyền thế đó nó thuộc về chỉ thuộc về thiên chúa mà thôi mà khi xét nói như vậy mà thể nói như vậy có nghĩa là có nghĩa là mình đã cướp quyền xét đó của thiên chúa mình muốn làm chủ đó ờ, những cái thái độ này thái độ cái làm bằng cái hai thái độ ghét đó nó nhằm đó thì ghét đó là cướp đi quyền của thiên chúa muốn làm thượng đế làm thượng đế khi xét đó các em mình như vậy khi bị tính hay là xét đó các em mình thực hiện cho nên cái thái độ đó còn phải tránh trong một giây cái động thái đó còn phải tránh trong một giây thành này nhìn thấy rõ mặt nó cho chúng ta rất là rõ đó là về một phiêu diện động thái hay là hành vi bây giờ về phương diện quan niệm sống về tư tưởng còn phải thay đổi đó là gì là tiền trước cái lời trách móc của cái nhóm sư và cái sư thì Đức Giêsu đã lại gồm hai điểm điểm thứ nhất, tôi nói người khỏe mạnh không còn thầy thuốc người đau ốm mới còn à, ở trên kia rồi ờ, người có hy sinh và khích sư thì nói là muốn thu thuế tội lỗi muốn tội lỗi ở dưới đây chúa dùng ngôn ngữ người khỏe mạnh không còn thầy thuốc người đau ốm là chú tiếp này tôi không đến để kêu gọi người có dịch mà để kêu gọi người tội lỗi như vậy thì có sự đồng đồng nghĩa song đối giữa đau ốm và tội lỗi như vậy cái ý niệm mới cái quan niệm mới về tội của Đức Giêsu và cộng là mỗi người chúng ta còn có một cái nhìn quan điểm mới về tội và một cái nhìn mới về anh chị em mình hoàn cảnh của anh chị em mình đó là gì đối với Đức Giêsu thương nó cái sự đồng cảm đối với tội nhân à, qua đó Chúa chúng ta thấy Chúa không kết án tội nhân như những người Pharisee và kinh sư à, Chúa không xét đó mặc dù Chúa có quyền bởi vì Chúa là Chúa Chúa có quyền xét đoán vậy mà Chúa không xét đoán à, Chúa không xét đoán qua cái cách nói của Chúa chúng ta thấy nó đầy lòng thương xót à, chúng ta thấy chúng dừng lại một giây phút đi anh hãy để cho mình được đánh đầu, được đánh đầu bởi cái cái nhìn này của cái lòng tư duy tuyệt vời này của Đức Giêsu khi người nói người sẽ sống đầu rối với tình trạng bình hòa. và rõ ràng không ai muốn bình bệnh có nghĩa là không ai muốn phạm tội không ai chủ đi phạm tội làm đau lòng Chúa người ta phạm tội vì yếu đuối vì mắc bẫy của sa ta như vậy đó cái nhìn của Chúa là như vậy và một cái nhìn như vậy là một cái nhìn đầy cảm ghét cho nên từ đó cái quan niệm mới về tội về lỗi cho nên hãy có một cái nhìn mới à, có một cái quan niệm mới về anh chị em mình về tội về lỗi của anh chị em mình thưa anh chị em cho nên xã hội lỗi yếu đuối cái hàm vui tục tự đôi khi nó đến không đến từ cái chọn lựa trong nhiều trường hợp đa số trường hợp không đến từ đau lòng Thiên Chúa, hãy anh em mình